được cảm ơn đội múa đồng Sai Bắc, đội sư tử Sai Cường, đội sư tử Sai Đông, đội sư tử Sai Anh. Sau đây là chương trình biểu diễn của đội múa lân Sai Chính. Xin mời các đội sư tử Sai Cường, Sai Đông, Sai Anh cùng đồng thời biểu diễn trên sân tiền sảnh nhéo nóa ngày hôm nay. Xin mời đội chống hội Sai Trung Đội chống hội sẽ ảnh chung cùng uh, chuẩn bị sau chương trình biểu diễn của đội một lần giải chính. Xin mời đội à, một lần giải Bắc đội sư tử Hải Cường, sư tử Hải Đông, sư tử Hải Anh di chuyển về vị trí tập kết để nhường sân cho đội một lần giải chính. Xin mời đội một lần giải chính di chuyển vào sân nhà văn hóa. trọng cảm ơn đội múa lồng Sài Bắc, đội sư tử Sài Cường, đội sư tử Sài Đông, đội sư tử Sài Anh và vâng. Xin mời đội chống hội Hải Trung cùng uh, chuẩn bị. Sau chương trình biểu diễn của đội chống hội Hải Trung sẽ là đội phần biểu diễn của đội nhạc nhẹ Sải Phương và đội cổng trương Sải Vân đề nghị các quý vị cùng chuẩn bị. về đội múa đồng sai chung cùng di chuyển vào sân nhà văn hóa xin mời đội múa đồng sai chung di chuyển về sân phía đông của nhà văn hóa giáp đền lễ sĩ đội múa rồng đội chống hội của xã Hải Trung di chuyển về phía giáp đền liệt sĩ xin mời đoàn nhạc hè của vòng quay các địa tỉnh nó đó một vòng sau đó quay trở lại vị trí tập kết xin trọng cảm ơn đội cổng chiêng đến từ đất thủy phải Vân. và sau đây xin mời toàn thể nhân dân đến với tiết biểu diễn của đội cao phải lý và đội cao phải kiều chương trình biểu diễn của hai đội theo sẽ là chương trình biểu diễn tiền đồng phần biểu diễn thứ nhất là bản nhạc phát âm khúc của gió hành quân các phần thể hiện của đội tiền đồng sai bắc sau đội tiền đồng sai bắc là đội tiền đồng sai quang sai xuân và sai minh đề nghị các đội cùng chuẩn bị Trân trọng cảm ơn phần biểu diễn của đội theo Hải Lý và đội theo Hải Kiều. Xin mời hai đội theo về vị trí tập kết. Xin mời đội đèn đồng Sài Bắc về vị trí trước tiền sảnh văn hóa Đề nghị trưởng đoàn hướng dẫn cho đội đèn đồng Sài Bắc di chuyển về phía chính diện của tiền sảnh nhà văn hóa đi nghị nhân dân tạo điều kiện cho đội tuyển đồng xoay bắc di chuyển ạ. Và buổi lễ các bạn ngày hôm nay được nhanh chóng hiện giờ trên sân đang có một bé gái mặc áo màu đỏ có tông bóng ba tuổi đang bị làm bố mẹ ai là phụ huynh của bé vui lòng xin trở về và vẫn kỹ thuật của media tại trường cảnh thế đông của nhà hóa góp đầy những để nhận cháu 是那个棉花糖。 tây đánh bóng ra ngoài đổi điểm cho hải hà chín mười bốn 10 14